Yêu mến chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Giang, là chuyên gia trong lĩnh vực tài chính và bảo hiểm nhân thọ. Thì trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách làm thế nào để chúng ta có được một cuộc sống an nhàn chiều thẳng Bạn lựa chọn như thế nào cho cuộc sống tuổi xế chiều của mình? Sống quay quần dựa dẫm vào con cháu hay sống một cuộc sống tự do, chủ động ờ, về mặt tài chính, được tự do đi du lịch khám phá thế giới cuộc sống của tuổi xế chiều nó sẽ vô cùng thú vị khi mà mỗi tháng chúng ta nhận về từ 10 đến 50 triệu đồng phải không ạ? Và rất đơn giản là bạn chỉ cần tiết kiệm từ 10 cho đến 15% thu nhập của mình ủy thác vào công ty Mailline không cần phải mất quá nhiều thời gian trong kế hoạch hưu trí của mình bởi bạn chỉ cần mất từ 7 cho đến 15 năm là bạn đã có được cuốn sổ hưu như mong muốn và bạn cũng không cần phải lo lắng rằng là liệu rằng làm thế nào để tiền của mình có thể sinh lãi tốt nhất bởi vì ở đây chúng tôi đã có một đội ngũ chuyên gia trong cái lĩnh vực đầu tư làm thế nào để tiền của mình để ờ, ờ, sinh lãi một cách tốt nhất ngoài ra còn chưa kể đến cái việc là bạn được bảo vệ miễn phí cái quỹ sinh mạng tai nạn quỹ bệnh trọng ung thư quỹ chăm sóc sức khỏe với mệnh giá từ 2,5 tỷ cho đến 40 tỷ trong vòng 20 năm và ngoài ra còn quyền lợi vô cùng đặc biệt nữa đó chính là cái quỹ bù thu nhập tức là nếu như trong trường hợp mà không may mình ốm đau thì ngoài cái việc trên một ngày làm việc tuyệt vời phải không ạ thì một khi mà tinh thần chúng ta à, được thoải mái thì cuộc sống của chúng ta cũng sẽ trở nên an yên hơn và cái tuổi xế chiều nếu như chúng ta chủ động về mặt tài chính thì tôi tin chắc rằng bạn cũng sẽ nhận được cái sự tôn trọng của con cháu nhiều hơn và chúng ta cũng không thấy đâu đó rất nhiều cái hoàn cảnh đó là ừ, bố mẹ già không có điều kiện thì những con cái thắt thành đạt được những gì nào đó chính vì vậy tiền trong vòng 21 ngày sử dụng nếu như bạn không thấy hài lòng về sản phẩm dịch vụ này của chúng tôi lắng đến những cái thủ tục rườm ra bởi vì khi hợp đồng bạn được cấp thì bạn được sở hữu một cái tài khoản bạn thì bạn sẽ được cấp một cái tài khoản giống như cái tài khoản ngân hàng của bạn và bạn có thể uh, tự mình kiểm tra thao tác thanh toán rồi theo dõi biến động của hợp đồng uh, tự do tự mình thanh toán các cái quyền lợi trên chính cái trang hợp đồng người quyết định cho cuộc sống của chính mình chủ động trả lương trả hưu cho mình đó gọi là giải phóng bản thân và hãy liên hệ với tôi để bạn được sở hữu cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời này nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn